Chào mừng ờ, quý bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh. Thế nên tôi đang tiến hành ờ, bàn giao máy sợi ờ, bàn giao máy phát điện chạy dầu cho khách. Thì đây là cái con máy phát điện chạy dầu đầu năm đầu mùa hè, đầu năm mới. Là dạ, hôm nay là 24 tháng 3, đấy đầu mùa nóng. Thì đây là con máy chạy dầu KDE 6500 TN của Kama, máy 5 kg chạy dầu. Thì máy này thì quý bạn theo dõi nhiều thì trước đây chúng tôi đã lắp đặt rất là nhiều cho khách hàng rồi phú thọ bắc ninh bắc giang đấy hà nội cho đến là uh, hải phòng hải dương đấy mấy tỉnh ở phía bắc hoặc là ví dụ về bên trong có thanh hóa các thứ thì chúng tôi sẽ gửi xe hoặc gửi bưu điện còn hôm nay chúng tôi đang tiến hành uh, bàn giao máy cho khách ở ba vì nội đây là máy ờ, Kama này tôi sẽ quay qua một thứ cho quý bạn xem đây là về cái bên cái bảng tốc độ của nó này. có đấy chỗ này có một khóa này bật tắt ở đây đèn báo dầu đấy đây là đồng hồ hiển thị bằng LCD đấy thì với các dòng máy chạy dầu Trung Quốc ờ, trên thị trường thì nó là đang đồng hồ cơ thôi còn với Kama thì nó đã có đồng hồ điện tử bằng LCD ở đây à, của Sunday ở đây đấy chỗ này là có rắc cắm ATS này đấy cái này cũng rất cần thiết này thì uh, trường hợp chúng ta cần lắp thêm cái bộ uh, tự động uh, bật tắt máy lúc mất điện ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái này đấy còn đây là tải của máy ở ừ, chỗ này là có hai đầu ra 220V ở đây đây cái giác cắm này cũng rất, rất cải tiến này mình chỉ cần đút dây vào đây vẫn siết chặt con ốc này là được đấy còn ở đây là có một giác cắm hai chân nữa thay thế cho cái giác cắm ba chân ngày xưa đấy, thì ờ, cái giác cắm ba chân ngày xưa thì nhược điểm là thời gian sử dụng nó hay bị lỏng lẻo bây giờ cái dùng chúng ta sử dụng cái này thì nó sẽ bền hơn đấy an toàn hơn còn ở đây là có hai đầu ra 12V đấy để sạc pin hoặc là đây là có tiếp đất ở đây chúng tôi đang tiến hành đổ dầu cho máy này đổ nhớt cho máy thì à, đây là bình ắc quy đây, ắc quy ở đây máy có đề máy sử dụng đề máy đi có hệ thống tự điều chỉnh điện áp ABR là hệ thống à, tự động ga thì à, lúc mất điện lúc lúc chúng đã sử dụng thì nó sẽ tự động Ờ, cân bằng cái cái ờ, lượng điện chúng ta sử dụng để sử dụng lượng ga thích hợp đáp ứng nhu cầu đấy máy camera có dập nổi chữ camera này đấy, đây chữ này là camera cũng dập nổi bình ờ, điện nhất của máy thì chúng ta sử dụng một lít rưỡi nhất máy thì có cách âm cách ổn này e cleaner uh, Kamaka DETN 2017 uh, 01402 đấy, đây là cái số series của máy đây chúng ta có thể nhìn đây này đây 6500TN này, G20070140 đây chúng ta có thể kiểm tra này. đấy nó sẽ trùng với số series ở đây máy này ờ, sản xuất ngày 15 tháng 7 năm 2020 đấy và lô thứ ba đấy theo đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng cũng như thông số của máy chắn là sơn sơn là sơn ờ, sơn đen đây là sơn đen sơn này sơn nhám sơn tĩnh điện sơn nhám đây đây là chắc chắn đây là bình dầu của máy bình dầu của máy thì có thể tích là 12 lít đây. có phao báo dầu ở đây đấy sử dụng dầu mặt sau của máy đây cái đầu số của máy này đầu ra 5 kg đấy điện áp 220V vòng tua của máy là 3.000 vòng trên một phút sử dụng điện một pha đấy cân nặng là 165 kg đấy chỗ này là cái ống xả chỗ này là cái ống xả của máy đấy. Đây, nắp máy này nắp máy này sử máy sử dụng động cơ 186F này Đấy, động cơ 186 này, động cơ dầu đổ đầy dầu cho anh xuống rồi, rồi, rồi đủ đủ nhớt rồi đấy sau đây à, đổ đổ dầu đầu tiên là báo nhớt nào bơm chỗ báo nhớt đó. báo nhớt ờ, đây nó có đèn báo nhớt đây đủ chưa đủ rồi không cái này nó lúc nào nó khô thì nó mới báo ừ vâng hoặc là đặc quá nó sẽ báo đời của cho anh đây rồi nhá cùng luôn. Vâng. nó đầy quá nó cũng không tốt đâu, nó phải có đồ hở thôi. Ừ. Đây rồi cho một loại mây một cái loại này hết dầu nó cứ tìm cho cái loại này. Đấy. Ôi có cái rẻ lắm không? Cho à, đây đây đây đây đây đây. Có khi ờ, nãy đó kia ông. Có phiếu đâu. Đâu dốc dốc không ra đâu này. này. Đẹp quá Cái cái này nó lổ thế nào đấy? Nếu mà, mà, mà để thế nào nó lổ đấy? Đây lúc uh, mình cứ để gạt cái cần này sang đây này Đấy để cắm chìa khóa vào đây bật lên là được À còn nếu mà để này là cắm nó không được à? Ờ đúng là còn đấy, cái gạt này là nó tắt này à. Đấy còn lúc nào mình cũng để thế này rồi ờ, từ đóng... từ đặt tắt chìa khóa cái này lại về thế này không nó cứ nằm thế nó có nằm thế nó nằm thế vâng nếu mà nó thế này là là là, là không đổ à? đúng rồi thế là không đề lên nó không nổ đâu nó có thế thôi thế đấy à vâng còn ờ, nhớt máy đây nhớt thì ờ, đổ vào đây còn xả đây còn ốc ở đây này lúc xả nào đây thì nó ờ, chảy ra đó nó chỉ có lỗ không nó có lỗ đây này nó chảy dưới này nó chảy ra dưới đây làm gì có lỗ lỗ đây á vâng có lỗ đó không nó chảy tung tóe ra đây nó uống à không nó chảy ra bên dưới này thôi Ủa, nên làm cái thiết kế này không có cái cái cái cái cái lỗ thế này các bạn nó chảy ngay Để tung tóe là đổ hết xong chú chưa đổ vào vâng vâng để từng thao hồ rồi anh nấu cái này vào Cho em một đi kể Tôi tiến hành à, xả xả e, xả dầu cái này là cái gì đấy dắt hả dắt ờ, liền nó đấy cắm liền nó đây có phải tiếp điện không có chứ cái này không cần cái này không cần tiếp, tiếp, tiếp đất đây nó vẫn thiết kế cái tiếp đất đây này ừ, nhưng mà thường thường thì không cần nữa cái này bọn mình hay học lắm nếu mà mua cái đầu kia thì nó 19 triệu 500 một cái chơi thì còn rẻ hơn mà nó dễ thì làm ăn cái kiểu gì sao lại không có điện đề như nào không bình giờ chẳng hạn như mình ờ, nơi chẳng hạn một năm nó mất lắp máy phát điện để ờ, chạy trang trại chăn nuôi Vâng, em đăng video đây quay máy một cái này đó là ba con nhá 知道我来。 mình, cứ tiếp dầu cho nó là được ạ à. mình cứ đổ dầu đầy đủ cho nó là được một giờ nó hết 0,8 đến một lít hai dầu thôi tùy theo công suất mình dùng một tiếng à, một tiếng 0,8 đến một lít hai Đây.